Cô mời các con đến với ví dụ 1. Đặt tính rồi tính 72 chia cho 3. Cô sẽ cùng các con chúng mình thực hiện cách chia. Đây chính là cách đặt tính chia mà cô đã dạy từ tiết trước rồi. Số bị chia nằm ở bên trái, số chia nằm ở bên phải. Kẻ, phép chia và ở vị trí này chính là kết quả của chúng mình ghi vào. Đó chính là thương. Bây giờ thì chúng mình sẽ xem lần chia thứ nhất. Lần chia thứ nhất cô sẽ lấy hàng chục để chia, đó là 7 chia cho 3. Trong bảng chia cho 3 thì các con thấy có số 7 không nhỉ? Số 7 sẽ gần nhất với số 6 các con ạ. À. 6 chia cho 3 được 2, như vậy 7 chia cho 3 cũng được 2. Cô sẽ có 7 chia 3 được 2, viết 2. Bây giờ thì cô sẽ nhân ngược. 2 nhân 3 bằng 6. Viết 6. Cô bắt đầu trừ 7 trừ 6, kết quả bằng 1. Thực hiện xong lần chia thứ nhất và lần chia thứ nhất các con thấy đây là phép chia có dư. Ta lấy 7 chia cho 3, 7 trong bảng chia cho 3 gần nhất với 6. Các con nhớ là chọn số gần nhất với 7 nhưng mà lại phải chia cho 3 để chúng mình nhầm nhé. 7 chia cho 3 sẽ được 2. Vì 7 gần nhất với 6 mà 6 chia cho 3 được 2 mà. 2 x 3 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1. Cô thực hiện xong lần chia thứ nhất và còn dư 1. Bây giờ chúng ta hạ hàng đơn vị xuống và lúc này ta sẽ có là 12. Lần chia thứ hai không phải là lấy 2 mà ta lấy tất cả 12 ta đem chia. 12 chia cho 3 thì các con nhớ ra rồi, 12 chia cho 3 bằng 4 cô viết 4. Sau đó cô nhân ngược 4 x 3 bằng 12.